bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu gọi mãi trong đêm trong tâm với đã không còn tới khi vắng em chồng vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta nghiệt mài bước chân triệt ngơ đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu mình mới quên ngày xưa thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về mùa xuân này đã chết vàng phai não nề để lại bao núi tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn để lại bao núi tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm mơ người đẹp lâu rồi một hôm tôi gặp nắng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lay lăng nhưng tha nỗi quá bè bằng bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con che chắn. nhìn đời thấy lắm phù phang mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dị vãng. trôi theo nước mắt nào, còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng còn đâu đâu quyền quý cao sang em hỡi em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian tình tột tình nhân gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoa chàng mang con che chắn nhìn đời thấy lắm phù phang mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dị vang nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn thương dòng lệ đai trang về trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn dạt dào năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn dỗi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm chữ viết anh gửi cho em đời trải chiến chân em biết lỗi hẹn có phải tại anh thuyền đồn heo hút tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa ta biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa vội mộng dịp đêm thâu cành xưa anh viết chiều nay kết nghị cho thắm hẹn tình những người còn đi xa tiền đồn heo hút tinh tú quê quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa dạo xuyên bâng bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ quên giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa cô lái đò đưa đâu đưa qua từng bên cạn qua từng bên khách vẫn thăm đò mấy ai lấy thước mà đỏ lòng người nên lời ông bướm dỗ chăng cũng chỉ đành gợt chút mong cô lái đò dằn lòng chỉ ghé bên trong không ghé bên đụng để đau lòng mẹ cha thuyền bỏ bến Bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông Để bao chàng ngẩn ngơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng tình si Để bao chàng làm ngơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng thần thơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lòng chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi người thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ loi viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sâu bi bởi tình còn mặn chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hay duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một người em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi Nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người Còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi sáng giờ không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều diễn kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngắn cay về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng anh đã đi rồi anh đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong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 thì năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân ngơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi trường đời không là mơ tim buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này thương đưa áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quê hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình giờ dáng chưa yêu đã lỡ làng vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tiếng đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi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 mùa thi năm cuối sông em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân nga người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi Trường đời không lạ mơ như lời thơ hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình giờ dáng chưa yêu đã lỡ làng vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tím đường nhũng nhớ hoa còn đầy mất em rồi vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tím đường nhũng nhớ hoa còn đầy mất em rồi